Nhẫn là một loại tu dưỡng và có ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Bình thường người ta cho rằng nhẫn là nhẫn chịu. Đây chỉ là một phương diện, nhẫn còn có rất nhiều hàm nghĩa như nhẫn nại, chịu khổ, chịu thiệt, nhận thức, tiếp nhận, kiên trì tiết thủ, trách nhiệm, thành tựu, cao quý mà không kiêu căng, công lớn mà không tự phụ, hiền tài mà khiêm hạ, cương trực mà nhẫn nại vân vân. Bây giờ mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm nội hàm của chữ nhẫn và những tấm gương lưu danh sử sách, qua đó giúp ta có thêm nhiều bài học ý nghĩa. Người ta thường nói, phía trên chữ nhẫn có một lưỡi dao. Cũng không phải như cách hiểu thông thường là trong tâm cắm một lưỡi dao mà không làm gì, mà là dùng cái tâm ở dưới lưỡi dao để hóa giải mâu thuẫn, tức nhẫn hóa. Người có tâm đại nhẫn gặp nguy mà không sợ, quyết đoán nắm bắt thời cơ, tránh nhuệ khí đối phương, dùng trí tuệ hóa giải, tránh xung đột trực diện, giảm thiểu những tổn hao và tổn thất không cần thiết, dùng biện pháp lợi ích cho người khác mà thiện hóa để giải quyết mâu thuẫn. Nhẫn không phải là ấm ức trong lòng, che giấu tức giận. Bởi vì ấm ức trong lòng thì khí không lưu thông, u uất hóa kết, tổn thương gan và thận, tổn thương gan thì dễ cáu giận, tổn thương thận thì trí tuệ tối tăm. Trí tuệ tối tăm thì dễ lỡ lời, cạch cỡm. Thế nên, nhẫn cần phải chủ động, tích cực gánh chịu, tìm cách hóa giải thì mới giải quyết được vấn đề thực chất. Chịu nhục chui háng Tô Thước thời Bắc Tống đã từng nói, thất phu bị nhục, rút kiếm đứng dậy, vươn mình chiến đấu. Đây không phải là dũng cảm thực sự Người dũng cảm thực sự là khi đột nhiên đối diện với sự xâm phạm cũng không tranh đấu với đối phương Dùng thái độ nhún nhường để hóa giải mâu thuẫn Để đối phương có đường lùi Cho dù gặp phải sự hạ nhục vô cớ thì cũng có thể bình thản xử trí, thong dong đối đãi Cái tâm đại nhẫn của Hàn Tín, khai quốc công thần nhà Tây Hán thật khiến cho mọi người kính phục Thời trẻ Hàn Tín thích đeo trường kiếm Một hôm khi ông đang đi trên phố chợ thì một người trẻ tuổi hạ nhục ông trước đám đông rằng Người thân thể cao lớn, thích mang đao đeo kiếm, thực ra trong nội tâm lại rất nhát gan. Nếu ngươi thực sự không sợ chết thì hãy lấy kiếm ra đâm ta đi. Nếu ngươi sợ chết thì hãy chui qua háng ta. Sau khi quan sát kỹ người thanh niên đó, Hàn Tín bèn cúi người chui qua háng anh ta. Mọi người trên phố đều cười giễu Hàn Tín, cho rằng ông nhát gan. Nhẫn nại hơn người mới làm được việc lớn. Sau này, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Lưu Bang, ông cho triệu người thanh niên đã hạ nhục mình năm xưa đến. Đồng thời nói với mọi người rằng, đây là một tráng sĩ. Năm xưa khi hạ nhục ta, ta đã có thể giết chết anh ta. Nhưng giết chết anh ta mà không có danh nghĩa gì, thế nên ta đã nhẫn nại. Vì vậy mới có thành tựu ngày hôm nay Người thanh niên đó xin được tha thứ Hàn Tín đã tha tội cho anh ta Còn phong cho anh ta là một chức quan nhỏ Nhẫn nại không phải là yếu nhược cúi đầu thần phục người khác Nhẫn nại là tránh những phiền nhiễu không cần thiết Khiến hai người có thể chung sống hòa thuận Hiển hiện tấm lòng rộng lớn của người có lòng nhẫn Nếu mật nằm gai Câu thành ngữ nếm mật nằm gai ai ai cũng biết ý nói là ngủ chiếu cỏ, nếm mật đắng. Đó là nói về Việt Vương Câu Tiễn sau khi chiến bại trong suốt mấy chục năm, ngày nào ông cũng kiên trì nếm mật đắng trước mỗi bữa cơm. Chữ nhẫn ở đây là một loại kiên trì, là một loại trách nhiệm. Năm 498 trước công nguyên, Ngô Vương Hạp Lư dẫn quân tấn công nước Việt nhưng bị nước Việt đánh bại Hạp Lư bị trọng thương và tử vong. Hai năm sau, con trai của Hạp Lư là Phù Sai dẫn quân đánh bại nước Việt. Việt vương Câu Tiễn bị áp giải đến nước Ngô để hầu hạ Ngô Vương. Một ngày nọ, Ngô Vương bị bệnh, Câu Tiễn chủ động đích thân nếm phân của Ngô Vương, nét mặt lộ ra niềm vui chúc mừng Ngô Vương Phù Sai rằng từ màu sắc và mùi vị của phân có thể phán đoán ra được rằng thân thể đại vương không có vấn đề gì có thể yên tâm điều trị. Chính việc làm này khiến Phù Sai rất cảm động và cho rằng Câu Tiễn đã thực lòng quy thuận mình. Ba năm sau, Ngô Vương Phù Sai cho Việt Vương Câu Tiễn trở về nước Việt. Sau khi trở về nước, Câu Tiễn vẫn sống cuộc sống khổ cực như thời còn ở nước Ngô, thậm chí càng cần kiệm hơn nữa. Yêu thương bách tính, vỗ về bá quan, huấn luyện binh sĩ, nếm mật đắng chờ ngày báo thù. Câu tiễn treo túi mật đắng ở bên chỗ ngồi. Lúc ngồi hoặc lúc nằm đều chăm chú nhìn túi mật đắng. Khi ăn cơm đều trước tiên nếm mật đắng. Sau khi Việt Vương Câu Tiễn mưu tính hoạch định 22 năm, cuối cùng đã bình định được nước Ngô, được tôn làm bá chủ. Đồng thời đem những vùng đất mà nước Ngô đã chiếm được trả lại cho các nước Sở, Tống, Lỗ, từ xưa đến nay, những người thành tựu đại nghiệp đều có ý chí vượt trên người thường, có tín niệm vững vàng như bản thạch. Tô Vũ Chăn Dê Năm 100 trước công nguyên, Hung Nô bày tỏ tình hữu hảo với triều Hán, nguyện ý gây dựng lại mối giao hảo xưa. Hán Vũ Đế sai Tô Vũ dẫn hơn 100 người đi sứ Hung Nô để đáp tạ Thiền Vu, vua Hung Nô. Khi nhóm Tô Vũ chuẩn bị quay trở về triều Hán thì gặp phải nội loạn của Hung Nô. Nhóm Tô Vũ bị Hung Nô bắt giữ, yêu cầu Tô Vũ và mọi người phải quy thuận Hung Nô. Đầu tiên, Thiền Vu sai về luật dùng tiền bạc và quan tước để khuyến dụ Tô Vũ, nhưng đều bị Tô Vũ nghiêm giọng cự tuyệt. Thiền Vu bèn hạ lệnh giam Tô Vũ trong một cái hang lộ thiên, không cung cấp lương thực và nước uống. Bị giam cầm trong hang, Tô Vũ vẫn không thay đổi tiết tháo, Khát thì uống nước tuyết tàn, đói thì ăn tấm áo da khoác trên mình. Thiền Vu thấy Tô Vũ ý chí kiên cường thì rất khâm phục khí tiết của ông, không nỡ lòng sát hại ông, nhưng lại cũng không muốn thả ông trở về nhà Hán. Cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc, trở về đất Hán vẫn xa vời không biết đến ngày nào. Tô Vũ không tránh khỏi có những thương cảm, vì thế mà rơi lệ. Ông dùng tay áo lau sạch lẻ Khi đó một con dê phía trước mặt hướng về Tô Vũ kêu be be Dường như là đang an ủi ông Nhẫn nại chăn dê để giữ trọn tiết tháo Thế là thiền vu để Tô Vũ đến vùng Bắc Hải để chăn dê Đồng thời nói với ông rằng khi nào dê sinh ra dê con thì mới có thể cho ông trở về đất Hán Tô Vũ đến nơi lưu đày mới phát hiện ra tất cả đều là dê đực Ngày ngày ông chống gậy mang theo phù tiết của triều đình Hán đi chăn dê. Sau 19 năm, sứ thần triều Hán biết được tình cảnh của ông qua lời kể của người bạn của Tô Vũ, mới đón Tô Vũ từ Bắc Hải trở về Trường An. Lúc ra đi, Tô Vũ đang tuổi tráng niên, nhưng khi trở về thì đầu tóc đã bạc trắng hết cả rồi. Người xưa coi những người vì lợi ích mà phản bội quốc quân là mưu nghịch, coi những kẻ sợ chết mà vứt bỏ khí tiết là làm loạn. Cái nhẫn của Tô Vũ là lòng trung thành với nhà Hán, nhẫn nhịn chịu khổ cực, kiên trì giữ vững chính nghĩa và tiết tháo, không động lòng bởi tiền tài và quan cước. Đông đi xuân đến, hoa nở hoa tàn, mái đầu xanh đã bạc phơ mà vẫn không thay đổi khí tiết. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Trên đời này người không sợ gì mới là đáng sợ nhất. Kính thiên kính địa đã là văn hóa từ ngàn xưa của ông cha ta, nó cũng là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá đạo đức của một người. Người mà không sợ gì hết mới thật là đáng sợ. Làm người không thể không có lòng kính sợ. Khổng tử nói, quân tử có ba nỗi sợ, sợ thiên mệnh, sợ bề trên, sợ lời của thánh nhân Hàn Dũ thời đường có nói trong Hạ Thái Dương bất khuy trạng rằng Bể hạ kính sợ thiên mệnh, tu thân dưỡng tính Người xưa luôn giữ sự kính sợ ở trong tâm Ví dụ như kính sợ trời cao Vì dù sao người dân cũng lấy cái ăn làm trọng Nên tất nhiên phải kính sợ ông trời Ông trời công chính, xiển dương cái thiện và trừng phạt cái ác Ông trời cũng rất nghiêm khắc Vì vậy mới có quan niệm Người đang làm trời đang nhìn Trên đầu ba thước có thần linh Việc trái với lương tâm thì không thể làm Làm ăn thì phải minh bạch rõ ràng Già trẻ không gạt Nghiên cứu học vấn Nói có sách mắc có chứng Làm quan thì không chiếm đoạt tiền tài của dân Không xử ban người vô tội Không bán đứng bạn bè Không làm việc táng tận lương tâm Phải có tâm kính sợ thì chúng ta mới có thể câu thúc bản thân không làm những việc quá phận. Một khi con người không còn cảm giác sợ hãi thì họ sẽ trở nên không kiêng nể gì nữa. Muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Cuối cùng thì gieo gió gặt bão, phải chịu quả báo cho những gì bản thân đã gây ra. Trong tâm kính sợ, học cách khiêm tốn. Sự kính sợ bắt nguồn từ niềm tin của con người. Trong tâm kính sợ thì lời nói và hành động mới có sự ước thúc. Những người biết kính sợ cũng vô cùng khiêm tốn. Dương Chấn vào thời Đông Hán là một người công chính, liêm khiết, không màng tư lợi, được mọi người khen ngợi. Một lần, ông từ Kinh Châu đi đến quận Đông Lai, nay là Yên Đài, Sơn Đông, làm thái thú. Trên đường đi qua huyện Sương ấp huyện lệnh Vương Mật là do Dương Chấn đề bạt lên khi ông còn làm thứ sử Kinh Châu. Vì vậy đã đi đến vùng ngoại ô để nghênh đón ân sư. Buổi tối, Vương Mật liền đến bái kiến Dương Chấn. Lúc cáo từ, Vương Mật đột nhiên lấy từ trong người ra một túi vàng để lên bàn và nói rằng Ân sư Hà Cố đến đây, tiểu nhân chuẩn bị một chút quà mọn, xin được báo đền ân đức của ngài. Dương Chấn nói Trước đây bởi vì tôi thấy thực tài của anh nên mới đề bạt Hy vọng anh có thể làm một vị quan tốt Báo ơn tốt nhất của anh đối với tôi chính là ra sức làm việc vì nước Chứ không phải là đưa cho tôi những thứ này Người đang làm trời đang nhìn Vương Mật kiên trì thuyết phục Nửa đêm không ai biết đâu Xin ngài nhận lấy cho Dương Chấn lập tức nghiêm mặt nói Anh nói gì vậy Trời biết, đất biết tôi biết, anh biết Anh sao có thể nói là không ai biết được Chẳng lẽ khi không có ai ở đây thì tôi và anh có thể làm những việc đánh mất lương tâm sao? Vương Mật cảm thấy xấu hổ mà vội lui ra. Chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới nói đến lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức, mới có thể hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần dân tộc không sợ gì mới là đáng sợ nhất. Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng là một người thông minh, tài sắc nhưng lại quá tinh danh. Kết cục bi thảm của nàng cũng là do quá thông minh. Thực ra sự thông minh của Vương Hy Phượng cũng không có sai, chỉ là đa số trong đó đều là khôn vặt. Nàng sai vì không biết sợ bất cứ điều gì. Người xưa có câu, trời muốn ai chết, tất sẽ để kẻ đó cuồng. Vì vậy Vương Hy Phượng có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Tất nhiên, việc này có mối liên hệ với sự giáo dục của nàng. Khi Vương Hy Phượng còn nhỏ, cha mẹ luôn rất chiều chuộng nàng, không dạy dỗ gì nhiều. Vậy nên lớn lên nàng mới ngang ngược như vậy. Tính cách duy ngã độc tôn Mặt khác, trong nhà không dạy nàng văn hóa truyền thống, đường đường là tiểu thư của vương gia Kim Lăng mà không biết chữ, không đọc sách thánh hiền, lời giáo huấn của thánh nhân cũng không biết. Đối với nhân lễ nghĩa trí tín thì cũng không hiểu bao nhiêu, khuyết thiếu chuẩn tắc đạo đức cơ bản trong đối nhân xử thế. Nếu không có phẩm chất đạo đức cơ bản thì sẽ trở nên rất đáng sợ, giống như là mãnh hổ sùng chuồng, rất khó thuần dưỡng. Không có đức tin thì rất khó có lòng kính sợ, không kính sợ thì không có gì không dám làm tâm kính sợ thì không lo lắng. Tăng Quốc Phiên, nhà tư tưởng nổi tiếng triều đình Mãn Thanh, trong một bức thư gửi về gia đình đã nói rằng Tôn kính thì không kiêu ngạo, không lười biếng. Con người khi có lòng kính sợ thì hành sự mới thận trọng, mới có ý niệm rẻ chừng sợ hãi. Chỉ có như vậy thì mới không phân tâm, không sốc nổi trong xã hội đầy phức tạp, không bị tạp niệm can nhiễu, không vì danh lợi cá nhân mà bi lụy, vĩnh viễn khiêm tốn bình hòa, luôn giữ được sự an tĩnh trong tâm hồn. Bạn càng mạnh mẽ thì càng phải khiêm tốn, bởi vì khiêm tốn là thể hiện của sự kính sợ. Trong lòng có sự kính sợ thì không lo lắng ưu phiền. Chỉ khi có lòng kính sợ thì chúng ta mới có thể phán đoán sự việc một cách đúng đắn